Xin chào tất cả anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách lắc tài xỉu Đấy, một cái cách lắc tài xỉu mà vô cùng hiệu quả cho anh em để cho anh em đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả cao nhé Đấy thì cái cách lắc tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em đó chính là cái cách lắc mà anh em sẽ lắc nhẹ ra xỉu mà lắc mạnh ra tài đây à, là cái cách lắc mà tôi mới tìm hiểu ra Đấy, tìm hiểu ra và muốn chia sẻ cho anh em để cho anh em đi lắc cái nó được hiệu quả cao hơn đấy. thì à, thì à, cái cách lắc như thế nào đấy. cách lắc như thế nào thì một à, lúc nữa tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì tôi sẽ nói qua cho anh em về cái cách lắc tài xỉu đấy, cách lắc tài xỉu này và cái cách chơi tài xỉu biệt mà mới nhất hiện nay mới nhất 2021 này dành cho anh em nhé khi anh em lắc mạnh ra tài khi anh em lắc nhẹ thì ra xỉu không phải tự nhiên mà anh em có thể lắc được như vậy Đấy, thì nó phải đi kèm với cái gì đó thì uh, cái cách lắc mạnh ra tài cái cách nhẹ ra xỉu Đấy, thì nó đi kèm theo đó là cái bộ hột tài xỉu nhé thì cái bộ hột tài xỉu này điều chỉnh cái bộ hột tài xỉu này để nó phù hợp cái cách lắc mà mạnh thì ra tài cái nhẹ thì ra xỉu Đấy nó đã hoàn thiện và cái video này tôi đã tôi muốn chia sẻ cho anh em để cho anh em đi chơi nó được hiệu quả hơn nhé đấy thì ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc thì nó sẽ ra tài mà nhẹ nó đã sẽ ra xỉu và cái bộ hột tài xỉu này đấy mặc định của nó là cái bộ hột tài xỉu 73 nhé là cái hột tài xỉu 73 nhẹ xỉu đấy thì mặc định của nó khi mà anh em lắc bình thường thôi Đấy, anh em lắp bình thường thì là nó sẽ có 70% là đứng ở xỉu còn 30% đứng ở tài đó đấy là cái bộ hột tài xỉu còn cái cách lắc của nó thì là tôi đã nghiên cứu và tôi đã tôi đã lắc cái bộ hột tài xỉu này do chính tay tôi làm thì là nó rất hiệu quả đấy và tôi muốn chia sẻ cho anh em đấy thì cái bộ hột này trước tiên nói về cái bộ hột này thì bộ hột này thì nó hoàn toàn không tang một trăm phần trăm không tăng cho anh em nha thì anh em có thể là à, đến cơ sở hoặc là có thể gửi hạt gửi, gửi hột về cho anh em thì anh em có thể kiểm tra tăng tích thoải mái nhé Đây, anh em à, cứ kiểm tra thoải mái không được ưng thì anh em gửi về nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc tài xỉu bịp Đấy, cái mẹo chơi tài xỉu mà nó mới nhất hiện nay mới nhất 2021 này dành cho anh em đi làm cái anh em đi chơi nó sẽ rất là hiệu quả thì ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, thì cái cách lắc mạnh ra tài cách lắc nhẹ ra xỉu nhé thì uh, khi anh em lấy cái bộ hột này anh em chỉ cần lắc đúng với cách lắc và đúng với cái lực của tôi đề ra cho anh em Đấy, chia sẻ cho anh em thì là anh em sẽ lắc được cái bộ hột này nó đi theo ý muốn khoảng được 7 đến 80 phần trăm đó được 7 đến 80 phần trăm thì anh em cứ dẹp theo mà anh em lắc thôi anh em cứ lắc mạnh thì nó ra tài lắc nhẹ ra xỉu và anh em lắc bình thường thì mặc định của cái bộ hồ tài xỉu này nó sẽ là bụi nó sẽ là đứng ở xỉu 70 phần trăm nó sẽ ở xỉu 70 phần trăm đấy thì tôi ví dụ luôn cho anh em này đấy bây giờ tôi và tôi sẽ lắc đều cho anh em nhé lắc đều cho anh em thì là xem cái tỷ lệ của cái bộ hồ tài xỉu này nó đỡ chén xỉu là bao nhiêu đấy ở chén tài là bao nhiêu nhé Đó, đứng ở một chén tài này chén tài đầu tiên này đấy, một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này 4 xỉu này 5 xỉu này 6 xỉu này Đấy 7 xỉu này Đấy hai tài này Đấy 82 Đây là tỷ lệ 82 nha anh em nhé Thì nó cũng uh, tùy từng uh, lần mà tôi test Đấy thì có lần tôi test 7 Có lần tôi test 8 Thì uh, nói chung quy là cứ 70 đến 80 phần trăm nhé đấy thì đấy chính là cái bộ hột tài xỉu đấy mà anh em lắc bình thường nó sẽ đi cho anh em là 70 phần trăm là xỉu còn 30 phần trăm nó sẽ là tài xen kẽ nhau nhé đấy thì vào cái vấn đề chính đó chính là cái cách lắc của cái bộ tài xỉu uh, à, 73 này cách lắc mạnh ra tài cách lắc nhẹ ra xỉu nhé lắc mạnh ra tài lắc nhẹ ra xỉu test luôn cho anh em 10 cái mạnh nhé 10 cái mạnh là thôi 5 cái mạnh thôi không ờ, thời gian nó không ờ, không không còn nhiều Đấy, nên là test cho anh em 5 cái mạnh và 5 cái nhẹ nhé 5 cái mạnh trước anh em nhé một xỉu luôn này à một tài luôn này anh em này hai tài luôn này Đấy, chén này thì nó đứng ở xỉu tiếp tục lại mạnh đó lên tài luôn còn một chén nữa đấy lúc vẫn là tài nhá giờ sẽ sẽ cho anh em là năm chén nhẹ đó năm chén nhẹ thì uh, nó sẽ tương tự như ngay ban đầu mà anh em có thể lắc bình thường đó thì là nó sẽ có tỷ lệ là 70 70 xỉu nhé đó một xỉu luôn này một một này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này bốn 4 xỉu lên tài bốn 4 xỉu là vị trí là bốn bốn hai đấy đây chính là cái cách lắc mạnh anh em sẽ được những chén tài và lắc nhẹ thì anh em sẽ được chỉ chén xỉu đấy thì cái cách lắc này nó đi song song đi đôi với cả cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi mới cho ra mắt anh em đấy, bộ hột tài xỉu nhẹ 73 đấy, nhẹ xỉu 73 đấy, thì là anh em sẽ kết hợp cùng với cách lắc để anh em đi chơi tài xỉu bịp nó hiệu quả hơn đây chính là cái cách mà anh em đi bịp tài xỉu hay là anh em đi lắc tài xỉu bịp ở những bất kỳ ở những sân chơi nào thì anh em